Các em sinh viên thân mến, chúng ta đã làm đến cái bài 7 là update cơ sở dữ liệu. À, ở đây cái phần mà chúng ta thêm vào đây, Đấy, các bạn nhìn thấy thêm rồi nhé. Bây giờ chúng ta thử lại cái đây. Chúng ta thấy là đây là danh sách được tạo khi chúng ta sửa, à, sửa sẽ như này và khi mà chúng ta gọi hiện danh sách Đấy. hiện danh sách thì nó đã đưa cho chúng ta một cái một cái form để hiện ra danh sách Đấy. form hiện ra danh sách như thế nào thì cái form đó đã bị mất khi mà chúng ta sửa đúng không thế vậy ở trong cái file danh sách này các bạn làm cho thầy hai cách tức là đầu tiên kiểm tra nếu tồn tại hồ sơ nhé nếu tồn tại hồ sơ thì tức là ta khi ta nhấp vào cái nút sửa đấy thì nó sẽ chuyển cái biến hồ sơ lên và chúng ta sẽ được à, được một cái form form đó có giá trị value là nhận là cái giá trị mà chúng ta truy vấn để nó được ai item họ tên Đấy. nếu tồn tại này còn nếu không nếu không nhá nếu không ở đây thì chúng ta nhìn thấy này nếu tồn tại hồ sơ thì nó làm tất cả trong bên trong là bao gồm có thân của nó gồm có for là dùng để duyệt những các item và chuyển ra biến còn cái nút này là nút gì nút uh, ghi vào nút ghi vào thế bây giờ thầy sẽ thêm một cái nữa là L ở đây nếu không thì à, nếu không thì thế thì ta phải chặn một cái nút ở đây và ta mở một cái nút ở đây đấy hẳn đây đấy bạn chặn đấy và các bạn cóp cái form này xuống cóp cái form xuống form này là nó thu nhỏ lại thôi nó thu gọn lại thì chúng ta chỉ việc copy thôi nhớ thì khi mở rộng cái form này ra thì chúng ta phải xóa đi cái value này bằng rỗng đây là thêm mới thì value đây bằng rỗng sửa thì value nó mới có hiện là này thì cái này là chúng ta value là chúng ta bằng rỗng nhá rồi chúng ta dẫn đây là tuổi dẫn là nó không có gì đúng không không có hồ sơ thì nó không làm thế bây giờ ta chạy lại cái này danh sách Đấy, thì này đây là thêm mới và thầy gắn thêm một cái nút thêm vào đây bằng cách là ở cái chỗ m ở cái chỗ đít này côn md bằng 3 thì thầy thêm một cái nút là gì thêm vào tức là gọi luôn cái gì gọi luôn gọi luôn cái đường dẫn đây Đấy, cái danh sách này chính cái này mà đây chính là rồi đó đấy nha đây từ cái chỗ index này đến phần hiện danh sách là đến đây đó còn bay URL là chính là từ chỗ public quay trở về đây chỗ này là bằng bay URL nhé là bay around này bay around này bay u tròn n đây đó xong nối vào index ra là ra đến đây này là thêm thêm như thế này nhằm mục đích gì khi ta ấn thêm thì nó sẽ hiện lên trên này nó chạy ra cái này còn khi mà ta ấn ghi thì nó sẽ ghi vào còn ấn sửa sửa thì nó lên đây đỗ thị hồng nữ này rồi đỗ thị hương này Trần minh này à, lên đây thế vậy trong cái phần sửa này ở trong phần đây các em chú ý cho thầy nó có hai form một form của ít một form của l form của l thì value bằng rỗng form của ít thì có value Đấy. đây là form của, của ít là có hồ sơ nhá thì nó sẽ ra đây còn không có hồ sơ thì thì nó sẽ form của nó sẽ không có cái value này đánh bôi nó ra nó hiện trở lại tính hiện trở lại à? cái hợp như thế nhá còn cái chỗ phần này phần này thì chúng ta thấy form nó value bằng rỗng đấy value bằng rỗng rỗng rỗng rỗng đúng không rồi thế trong cái form mà đi lên trên đây chỗ này chẳng qua là phân đoạn thôi là hai cái if và else thôi nhá if cuối cùng đây rồi xong rồi thế bây giờ trong đây bây giờ thầy mới thêm một cái nữa thầy mới thêm một cái uh, trong cái form này thầy thêm một cái trường nữa không cần deep đâu các bạn ạ à. các bạn deep cũng được các bạn các bạn có thể chia làm vạch nữa nữa cũng được deep, deep là vạch là deviation đấy deep nha kệ nó thệ được rồi ờ, các bạn thêm cho thầy một cái là input input type kiểu kiểu của nó là bằng hidden bây giờ thầy nói cái hidden làm gì hidden là cái không hiện ra nó giấu đi nhưng nó nhận cái id của cái mã sinh viên à, nhận cái id của hồ sơ sự item này trong cái bảng mà cách của chúng ta đấy mã sinh viên à cái đừng nha thầy cho tên là nếp bằng mã mã xương thế cái camera này nó chạy nó chậm quá thầy có thể tắt nó đi các bạn nhé thầy tắt nó đi vì uh, nếu mà để cho người dùng nhìn thấy nhìn thấy được đang dạy mã sinh viên đó tên là mã sinh viên value value ở đây thì các bạn cho thầy là bằng đây chúng ta là item id sinh viên Đấy, đây là một cái à, cột trong bảng của chúng ta cột tăng tự động để nó nhận cái giá trị này khi sửa thì nó update được còn nếu không nó sẽ không update được nó sẽ không biết được cái ai cái hidden này nó chuyển sang hidden này là một cái à, thuộc tính gọi là người ta gọi là một cái kiểu trong form nó dùng để giấu giá trị mà không hiện ra để truyền sang bên kia tránh cái tin tặng nó biết được mã sinh viên các bạn hiểu chưa thêm này value này các bạn có thể cho thêm một cái nữa đi bằng mã sinh viên đó rồi thì bây giờ các bạn đã có nêm là mã sinh viên rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở về xem cái navigate của chúng ta đây bảng thí điểm sinh viên này ID sinh viên đúng không thế thì nó chúng ta mấy họ thêm giới tính tuổi thì bây giờ update là phải cần ID thêm mới thì chúng ta không cần ID biết chúng ta không cần biết ID trước còn update thì chúng ta phải cần ID để nó nhận sang nó mới biết được nó update được còn nếu không nó update vào đúng người khác thì sao đấy thế là ID nó bị bị thêm mới nhảy thôi chính vì vậy là thầy cần là gì giữ cái biến ID đấy giữ biến ID đây đấy, ID sinh viên bằng mã sinh viên ở đây thế sau khi xong được rồi thì bắt đầu chúng ta mới chúng ta mới quay trở về cái controller này controller này ta cho vào cái hàm ghi nhé hàm ghi sinh viên đây đó rồi nhắc nhá rồi nhắc bây giờ cái này nó nặng quá thì tắt nó đi nặng cái camera mà đúng không và tắt nó đi không ghi nữa nó nhanh máy của thầy nó chậm rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy ra một cái là ID sinh viên bằng zip Đấy, chúng ta cũng lấy theo form nhé zip này get uh, quét yêu cầu Đó. bằng get va mã sinh viên đấy lấy ở bên form nó ra nhá mã sinh viên nó nhận cái gì chính là nó nhận cái mà ở đây nhận cái mã sinh viên này name value này nha nó nhận ở đây các bạn chú ý cho thầy là nhận ở đây được chưa với giá trị là bằng giữ lại giữ lại cái phần kia bây giờ chúng ta lên đây Đấy, mã sinh viên được chưa nhớ này nha à, nét mã sinh viên được chưa và chúng ta ghi ít isep id sinh viên isep id tức là nếu tồn tại mã sinh viên và và là hai cái này nhé và ai như sinh viên khan num thì thì chúng ta mới làm cái việc này nếu nhá nếu cái này bằng tồn tại này và khác nút này khác khác là nó có thể thêm một dấu chấm than và dấu bằng các bạn nhớ chưa đấy thì ta copy cái data này lên trên copy data lên lên trên được chưa ok nha còn dưới này là thêm mới eo thì thêm mới đúng không rồi bây giờ ta đang chỉnh sửa cái phần ghi đấy đó, thì rồi chúng ta mới zip gọi cái phương thức ghi ra bằng những điểm Ôi, chúng ta mới có là update where, where là gì là tại chỗ ID đó phẩy ba ba đó nếu không thì L nha yeah. L thì ta mở ra cho này và ta cắt cái phần này vào trong xong cái redirect này chúng ta cũng cắt vào trong à, copy lên trên phần trên Đó. thế là chúng ta thấy này nếu kiểm tra mà ID tồn tại thì update đường dẫn ở đây thầy cho nốt đường dẫn lên đã nó báo lỗi đúng không đường dẫn của cơ sở đó rồi ờ. kiểm tra có luôn ta làm cái này còn nếu không có tồn tại biến ID đó và ID bằng luôn thì nó sẽ làm cái mới thêm mới bây giờ chúng ta chạy thử nhé rồi bây giờ thầy à, sửa bạn à, Nguyễn Thế Thành sửa thầy cho là Nguyễn Thế Cường chẳng hạn các bạn chú ý nhé rồi, rồi ờ, chúng ta sửa ta làm được xong cái này đã ờ, ta ngon đúng không và xong cái phần hồ sơ và ta chỉ còn phần điểm thôi phần điểm thì ngon quá đúng không biết được những kia rồi ta sẽ làm phần điểm rồi Nguyễn Thế Cường Nam tuổi bây giờ để cho là 2 năm đây các bạn chú ý nhá nó sẽ thay đổi Nguyễn Thế Thành ở đây đó, ờ, ta ghi vào ờ. ta thấy nó có bị sao Ồ, chưa thay được đúng không sửa lại nhé Đó, ờ, Nguyễn Thế Cường đúng không quê Hà Nội à, tuổi 46 bốn hai năm đi rồi ta ghi vào ta ghi vào thì chúng ta thấy cường chưa xuất hiện vẫn chưa được update đúng không em chưa được update vậy ta phải tìm xem nó lỗi ở đâu ai đi sinh viên đây chúng ta thử va đăng chỗ này xem nhé và đầm ai xin được chưa các em rồi ok thì bây giờ chúng ta thử xem nó có chạy ra nhé ta sẽ bịt cái này bịt cái này đi một cái nó chạy sinh viên là 18 được chưa nhỉ là ID sinh viên là 18 rồi Đấy, và bảng của chúng ta là quay lại đúng Nguyễn Thị 18 đúng rồi ra được chỗ đó rồi Đấy. thì bây giờ chúng ta chỉ cần update thôi update Đấy, đến đây là ngon rồi nhé. bây giờ thì xem chỗ update của nó ừ. ra update của nó thì kiểm tra update rồi. à di đơn cái này update cái phần này là phần thầy lấy mẫu của phần book thôi à, bây giờ chúng ta vào trong quản lý điểm update à chúng ta chưa có phần return Đó, hai cái này giống nhau rồi bỏ phần này chưa phần return phải return nó nó mới được rồi các bạn các bạn chú ý thay trong mô đồ phần update sinh viên nhé các bạn thêm cái dòng là di di return db after epic row tức là nó sẽ nó sẽ có hiệu lực rồi bây giờ thầy sửa này trong ta chuyển lên đây, ta bỏ này ra à, bịt nó bỏ ra nhé đừng giận bỏ ra nhé bỏ ra nhé rồi coi như ngon rồi đến đây rồi rồi bỏ này đi bỏ cái phần kiểm tra đi Đấy, ta để nguyên như này ta xem lại nhé. cường ID 18 Đấy. để chúng ta xem nó có cập nhật đúng ID 18 không ta cho là 25 cái này rồi thì bây giờ thầy thêm cái này nữa xem nó có làm được cái này không và đăng data đấy và thầy biết cái này đi Được dẫn đi trở lại đi xem nó ra cái gì bây giờ chúng ta chuyển đến đây nào bây giờ Đấy, làm lập trình nhiều khi nó lại xảy ra những trường hợp như vậy ta phải biết cách làm lỗi xóa lỗi đúng không hai năm à. rồi Nguyễn Thế Cường tuổi hai năm vậy thì cái thằng mô đồ này có vấn gì đề gì ở đây không ngoài data bây giờ thầy sẽ book của nó chúng ta vào đây rồi copy cái này nào. đúng ở tất cả các vị trí rồi chỉ không biết là còn đúng ở đây nữa không zip table đúng rồi zip table là update data where rồi đúng rồi where data where data đúng rồi thầy vẫn làm đúng tại sao nó lại không chạy ra cường ghi rồi đồng chí cường này là ghi rồi đồng chí cường ghi rồi họ tên giới tính tuổi quê rồi tại vị trí này rồi đường dẫn này rồi ra đây rồi đây thêm mới rồi đấy thế mà tại sao nó chưa được chỗ này bạn xem lỗi ở đâu trần thì hoa sữa nhé Trần Thị Hoan chẳng hạn Thị Hoan Thì cho đó là 23 kết nó ra chỗ nào mà đúng được thì các em mọi người áp dụng nha chỗ chưa đúng là thầy đang sửa lỗi cho nên các em phải đợi nhá rồi ok để thầy xem lại hồng hồng đỗ thị phương thằng firms and things awkward. I, I removed rồi thì bây giờ ở ờ, cái lệnh que đấy à chết rồi thầy lấy cái id sinh viên này thì ở trong que này các em chú ý cho thầy trong navigate của chúng là id sinh viên vậy thì que của chúng ta phải là thế này các em cho thầy một cái bên này vào đây nhá Đấy. chúng ta ghi là id sinh viên này lúc này nó sẽ trỏ vào cái này trỏ vào cái id đây Đấy. À, vẫn như vậy đúng không nhưng mà chúng ta cho tắt vào không được ta phải chỉ rõ nó ra chỉ rõ đó là ID sinh viên là cái biến chúng ta lấy là ID sinh viên Đấy, còn data là giữ nguyên đừng dẫn trở về cái bảng ờ, hiện lên sách luôn bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại nhé rồi bây giờ thầy sửa bất kỳ một đồng chí nào xem sao thầy sửa bạn uh, Nguyễn Thế Thành đi vẫn là cái bản to nhất bạn đang dạy chúng ta đấy đấy để cho là 20 ờ, năm Nguyễn trở thành Nguyễn Thế Hùng à, được chưa bạn thành thành bạn Hùng nhá ở ta ghi này ta ghi xem nó chạy như này ô oh, thay 18 bạn thành bạn hùng rồi đúng chưa Đấy, xong ngon rồi bây giờ ta sửa bạn hoa nhá hoa thành bạn hoàn bạn hoan đi vì chưa giấu tuổi 30 à, rồi chúng ta ghi hoan xong ok chưa các bạn đấy hoan nhé rồi đấy chúng ta đã làm được đúng không em rồi còn bạn thêm mới thì thêm vào đây là thêm mới thêm mới ghi thì ngon lành đúng không thêm mới ví dụ bây giờ thầy nhận nhập là vũ văn quang tới tính nam quê bắc giang tuổi là 21 ghi đây Vũ Văn Quang Bắc Giang tuổi 21 xong rồi thế vậy các em lưu ý cho thầy ở cái chỗ này update qua các em chỉ rõ chỉ rõ cái mảng các em chỉ cần cho nó vào móc vuông này thôi ID sinh viên là tên của cột trong bảng còn giá trị là lấy ở mã sinh viên thông qua cái gì cái biến hidden đây Đó. biến hidden ở một cái ô trong phần sửa sửa thì value nó có giới tính hết nhá à, value nó có giá trị hết value họ tên này value giới tính này uh, value quê này value tuổi thế còn thêm mới thì các value là bằng bằng rỗng đấy về thêm mới là các value bằng rỗng à. vậy thì chúng ta đã làm xong chúng ta đã làm xong một cái hồ sơ sinh viên gồm cả ghi cả sửa đều ở nút một nút ghi thôi đấy bây giờ thầy sửa bạn uh, bạn bạn uh, hương này nhé thầy sửa thành bắn đỗ thị hương nhé bây giờ đỗ thị hương là duy nhất trong bảng này chúng ta đỗ thị hương là ô 20 đúng không tức là mã số sinh viên ô 20 bây giờ có nhầm một tí thì chợ là đỗ thị uh, lan phượng hương chẳng hạn thế bây giờ bạn ấy thay là có thêm một chữ lan đằng chữ tuổi bạn ấy có thể lên là đến 50 à, chẳng hạn Đấy, các bạn nhìn nhé Đỗ Thị Lan Hương 50 tuổi cập nhật vào Đỗ Thị Hương 20 tuổi wow. Vâng. Này. Đỗ Thị Lan Hương Yên Bái 50 tuổi Đấy. Ngon chưa các em đấy quá ngon rồi đúng không chúng ta thấy là một cái framework rất là hay giúp chúng ta lập trình các website thế thì từ trước đến nay các em chưa hình hình thành trong đầu của chúng ta là đi lập trình nó như thế nào đi làm công ty như thế nào thế nhưng mà chúng ta đã làm được một cái phần nhập hồ sơ này là một cái thành tích vô cùng đáng khen ngợi à, các em làm theo thầy chỗ nào không hiểu thì hỏi thầy thì các em sẽ đạt được những cái mong muốn của các em phần sau thì chúng ta sẽ nhập điểm khi có họ tên rồi và ID rồi thì chúng ta sẽ cho điểm vào như như thế nào thì cũng tương tự như này thôi ta cũng tạo form cho điểm các bạn nhé rồi chúc các bạn uh, thành công trong sự nghiệp của mình và tất cả cái này là đúng y xì ở các công ty làm việc các em cứ mang copy cả cái bộ mà các em đã lập trình các em mang lên trên hot và nhờ người ta cài đặt thế là website chúng ta chạy đấy thế còn một trang web đẹp thì nó được gồm thêm các menu ở trên này hình ảnh sống động vân vân thì chúng ta cũng từ cái nhỏ này chúng ta làm ra cái lớn các bạn hiểu chưa đấy các bạn đã làm được những cái việc này rồi xóa sửa thêm thêm thì đây rồi đấy thêm mới cứng đúng không sửa đây rồi đấy xóa đây rồi ví dụ thầy xóa bạn qua bạn hồng 123 nhé đấy Ờ, hết rồi tụt xuống luôn đúng không sau thầy còn dạy các em cách uh, đảo ngược danh sách có thể là danh sách cuối cùng lên trên lên trên xuống dưới thì rất đơn giản thôi rồi bây giờ chúng ta muốn uh, muốn muốn muốn uh, muốn đảo ngược thông tin đảo ngược thông tin là nguồn thông tin thì các bạn vào đây các bạn vào mô đồ nhá bây giờ ta đảo nguồn thông tin nhá vào mô đồ bạn đi bây giờ ở cái mà chúng ta sử dụng cái hàm hàm get file ôn sinh viên này chúng ta chỉ thêm một dòng lệnh nữa là ngon order order by nhá id sinh viên đấy à, DAC DSC DSC là DAC Ascending còn ISC là Ascending thì câu lệnh này là gì sắp xếp hồ sơ bài sinh viên sao cho ID sinh viên của chúng ta lộn ngược trở về xếp từ cao xuống thấp ta thay cái dòng này rồi thì chúng ta chạy lại ta thử xem đây thêm nhé lộn ngược đúng chưa bạn quang sẽ bạn thấp từ trên lộn chưa đấy các bạn nhìn thấy không chỉ thêm một câu lệnh này nó lộn ngược danh sách rồi đó lộn ngược danh sách order by sinh viên nhé order by ID sinh viên là cái cột mã sinh viên còn def là descending giống như ở trong Word ấy ascending là uh, theo chiều tăng còn descending theo chiều chiều giảm thì nó sẽ lộn ngược lên để chúng ta nhìn thấy được là bạn nào vừa nhập vào ví dụ đây đây thầy nhập là Trần Mạnh Trần Mạnh Tường Đó Giới tính là Nam Đúng không? Quê là Hưng Yên Tuổi là 23 thế bình thường danh sách ta nhập theo chiều tăng thì nó sẽ lộn xuống cuối cùng còn bây giờ nó sẽ hiện luôn ở đây các bạn nhìn thấy đi đấy Trần Mạnh Tường đúng Đỗ Em đấy Trần Mạnh Tường ngon lành cảnh đào chưa xong rồi nhá bây giờ thầy kết thúc video ở đây các em chú ý theo dõi cẩn thận